kiểu mọi người đây là cái ờ, cách rèn dao của bà con đồng bào hâm mông trên này cái con dao mà hay gọi là con dao ờ, đồng bào hâm mông xưa mọi người gọi là dao mèo đấy được anh chị nào mà đấy là mình biết rồi đây trên bản mình làm đường thì mình ở đây mình ghi hình cho mọi người cùng xem và biết nó đơn giản đó đúng không nhỉ hồ, hồ kéo vào đây thôi Ồ. cái này như kiểu cái cổng nhíp ô tô này nó để một con để đập rèn xong thì à, một cái bán bao nhiêu cái này Còn bao nhiêu tiền anh không biết được nhưng mà à. một cái này là chưa hoàn thành là hơn 100 nghìn à, hơn 100 nghìn là, là một thành ừ. hay 300 nghìn hai ba trăm nghìn à, sau khi mà hoàn thành một con dao như này thì là khoảng đến 2 đến 300 nghìn nhá với anh chị nhá đây là một hai ba bốn con cách tiền dao này mọi người rất là tỉ mỉ đây máy kéo đó mình đánh hồ cho bà con này đúng không anh em này có đánh bán không chắc không đánh không đánh à chỉ à, ừ. đánh bán thì kiểu như không mất không bỏ công ấy mà không bỏ công nhưng bán bao tiền một cái thì mình bỏ công phải có máy đánh thì hơi mất công hơi mình đánh tay thì không mất công được ừ, mất thời gian lâu đúng không ừ, mất thời gian không được Đánh trong bao lâu thì được một con dao hả em? Dạ. Trong vòng bao lâu thì được một con dao đánh? Con dao thì ừ mừng ngày gì à, ba cái một cái thôi à, này. Ừ. ngày đánh được ba bốn cái ừ. thế đánh xong bán được bao tiền một cái hoàn chỉnh nhé mấy trăm không bán à? Thế làm bán đi bây giờ là có người hỏi mua không bán làm nghề bán luôn đấy luôn nhờ có lực lượng tưởng tưởng đánh bán thì xem là mọi người có mua không <laughs> ly đánh bán cho mọi người hả? Không bán chất lượng của con ờ, dao trên này đồng bào thì là sắc này mọi người nhé chặt củi như là đa số mọi người là thái thịt này Đấy, xương rất là sắc nói chung là ở chợ thì um, người thấy là bán khá là nhiều con dao như này nhất là chợ phiên này đa số là dao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 để làm một con con dao thì vì làm thủ công ấy rất là vất vả và buổi uh, chiều nay thì bà con lại tiếp tục là nối tiếp kéo dài cái con đường nhé các anh chị nhé à, như giang đã chia sẻ video trước thì uh, giang sẽ cố gắng làm hết cái uh, kinh phí và khả năng của mình thôi năng lực để giang cũng có hạn mình cũng không thể là ấy được và giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment nhất là của à, một à, số thì à, ba anh chị là có gmail là hành ban gì đó hành ban đó có nói mình đi làm thiện nguyện này thì là lấy những cái tiền của của bà con thì thật sự là giang cũng không không trách mọi người đâu bởi vì là giang làm thì có nhân có quả cả giang luôn luôn tin là điều đó tại vì mình cũng đã theo đạo phật nên là mình rất là hiểu bà con và một số ờ, mèo khác nữa thì của ờ, Mai Hiền Giang rất là để ý các kênh lớn khác ờ, của các kênh khác thì những Gmail nó comment thì khá là cái điều tốt đẹp nhưng cái kênh của Giang thì lại lại lại uh, luôn luôn phản bác mình ấy thì Giang cũng nghĩ luật nhân quả có thể do kiếp trước mình tạo uh, ác nghiệp Đấy, khẩu nghiệp hay như thế nào thì là mình uh, hứng chịu ở kiếp này nhưng không vì thế mà mình sân si với mọi người hay là trách oán hờn hay một ai đó Giang không được có đó Giang sẽ lấy lòng từ bi của bản thân mình để uh, cố gắng tu tập uh, dưỡng tâm dưỡng tính của mình làm sao mà mình uh, có thể làm tốt uh, nhất và những cái gì mà cũng các bạn anh chị uh, mạnh thường quân trong và ngoài nước những nhà hảo tâm đã gửi gắm cho Giang tin tưởng rằng thì mình sẽ làm hết những cái ờ, số tiền mà của bà con nghèo được hưởng đấy chứ rằng không không không uh, vô lợi về cá nhân để tham sân si mà làm ảnh hưởng đến cái, ờ, cái, cái tâm của bản thân mình đấy thì, thì uh, giang luôn luôn tin vào uh, tin của phật giáo hay là các anh chị theo uh, kitô giáo đều giống nhau cả vẫn là hướng con người đến sự à, yêu thương lòng yêu thương bác ái Đấy. sự yêu thương à, vô điều kiện nên là cứ ba anh chị mà có xem được video này thì mọi người là à, hãy thông cảm cho Giang nhé tại buổi chiều thì bà con lại tiếp tục là chở cái phần cát sỏi sau khi mà Giang đã xe cát xe sỏi mình đã lên đến nơi rồi Gần nó nắng như này thì bà con làm khô rất là nhanh các anh chị nhé Đấy, khi trời mưa thì nó rất là, là khó làm Đấy, Mình tranh thủ Chiều nay mình sẽ xem là cố gắng làm những cái đoạn cua tay áo các anh chị ạ Mình video trước các anh chị xem rồi Đấy, Các uh, bà mẹ trẻ thì ờ, vẫn phải cõng con đi làm cùng cháu mới được hai tháng rất là nhỏ cái đoạn này nó bị hẹp thì mình cũng bảo bà con là mở rộng cái đường này ra Đấy là mình kè bà con kè hết đá đây mất một ngày kè cái đoạn này các anh chị để mình à, đi lại nó thuận tiện nó dễ dàng hơn đây lên à, trên à, con đường tấm lòng vàng đối vào đúng con đường tấm lòng vàng ấy là 550 m 600 mét chở được mấy xe cát lên trang anh dạ. chở được mấy xe cát dạ. một xe à vâng sỏi thì chưa chở xe nào đâu đúng không sỏi chưa chở đang lên một xe cát nhưng mà ừ. chưa đến à đây Hôm à. nãy là nó chở thêm một xe cát lên 10 bao xi lên nữa đúng không? Chưa, uh, cái này là chở không, không, không chở xi đâu Xi cả, à, cả cát không đâu lên uh, trên vùng Tây Bắc này thì uh, à, do anh chị cùng toàn thể mọi người có thể biết được là những cái cây à, hoa đào cái cây hoa đào, hoa mận, hoa mơ và cái mùa này thì đang bắt đầu nở rộ nhưng các anh chị rất là đẹp luôn có những cái thung lũng mà hoa đào này nở một màu hồng luôn đấy đây thì Giang thấy là khu vực này thì có một cây dưới bà con này đang làm dưới này này nhưng mà hôm mà Giang đi sang bên uh, bản bên kia thì một rừng hoa đào luôn rất là đẹp nhìn những cái cảnh uh, tượng mà mọi người hay xem trong các bộ uh, uh, phim Đấy, nói về đất nước Nhật ấy, đất nước hoa anh đào khá là đẹp Đấy, bà con làm từ đây đi uh, qua quả đồi này thì mọi người sẽ đi uh, hình uh, khúc cua gấp lên đó hôm nay mình mới lên cái cái đằng trên kia là cái điểm trường bản háng trắng lừ ấy cua thì nó nằm ở phía dưới này một đoạn còn 40 50 mét nữa là đến đoạn cua nếu mà tính từ cái chỗ mình ờ, đổ đầu tiên bên trên và xuống đến hiện tại cái vị trí mình đang ờ, làm kia nó rơi vào khoảng 300 ờ, 30 mét các anh chị đây là vị trí mình đổ đầu tiên của anh chị nhá vị trí này thì mình quan sát sang bên tay phải thì các anh chị là có một con đường rẽ lên nhà cộng đồng của bản Hàng Trắng Lư và chạy theo con đường này ra phía bên kia thì là sẽ ra cái khu vực à, điểm trường mầm non của các cháu cô giáo dê đang dạy ở đó thì đây mình à, sẽ đi bộ xuống và ghi hình toàn bộ cái con đường Đấy, cái đoạn mà mình đã đổ được vị trí đầu tiên cho quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người là theo dõi chính xác ra con đường mà mình đổ từ cái à, vị trí mà mình à, đổ đầu tiên ấy thì Giang đo xuống đến đúng cái à, đoạn bà con mà đang đảo vữa thì là 550 mét của anh chị còn nếu mà từ cái vị trí mình đổ đầu tiên rẽ sang bên nhà cộng đồng đó mà ra đến điểm trường mầm non là còn 200 mét nữa tính ra cũng phải gần 700 mét và suốt quá trình mà mà Giang lên làm ở cái bản hàng trắng lừa này thì à, bà con ở trên này cũng nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ đóng góp của bà à, quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Tổng cái số tiền là gần 300 triệu đấy bác anh chị ạ. Mình đã đổ được giai đoạn đầu tiên là 710 m, giai đoạn thứ hai là 610 m. Và giai đoạn này thì mình đang tiếp tục đổ và không những là làm con đường này thì Giang đã làm được hai cái cầu nhá. Hai cái cầu thì mọi người là đi vào chỉ khu vực mà háng mông đơ đấy bà con hay gọi là háng mông đơ trong đó thì mình đã làm xong hai cái cầu để cái này là giai đoạn đổ đường này xuống nhà cô giáo dê là những cái uh, tiền làm đường trước đó còn dư và làm cầu còn dư của bà con đó. chỉ là rất là đẹp là con đường này đổ nói chung là rất là nhiều cứ ba anh chị là comment là nhà nước thì đúng là đợi nhà nước 10 năm 20 năm cũng không không thể làm được thì à, thật sự là cái này là nhờ công lao rất lớn của các ba anh chị mạnh thường quân mỗi người à, chung à, tay góp sức một chút một chút thì mới có thể làm được như này Đấy, Giang đi bộ suốt dọc đường là mình ghi hình cho các ba anh chị cùng theo dõi đó. đến uh, vị trí mà bà con uh, đổ thì uh, anh chị biết được cái độ dài của nó mình đã làm được và đang làm mình muốn đổ một mét hai nhưng mà uh, mình đổ mét hai thì nó không được uh, dài và với lại bà con mà cũng không cần thiết lắm và cái cốt pha của mình đổ thì nó cũng chỉ được 60 mét mình làm chút pha 6 mét một ngày Ở đây như cái này là đang à, đổ buổi sáng thì buổi chiều đấy nó đã, đã, đã khô rồi để nó nắng khi là nó nắng không to nắng nó nắng nhạt thôi nhưng mà vết chân này vẫn chân con à, uh, chó chạy vào đây cận và con làm đến đây còn vài muốn cốt pha nữa thôi hết cốt pha rồi anh Trang hết à thế thì thôi hết cốt pha rồi mình đổ hết cốt pha thôi còn thì mình à, làm tiếp mà không còn thì thôi Ờ, sẻ thêm với sẻ may mới sẻ nhỉ may cơ này phải sẻ thế đấy ờ mấy sẻ nó trốn này đủ rồi nhìn quá lên một xe cát rồi nhá lên một xe cát rồi gì còn tí nó xe sau nó chở gì đấy chở sỏi chở sỏi ở ờ, chắc có phải sẵn xe. chắc Tháo đoạn nào mà thì hết thì thôi hết cốt pha thì bà con nghỉ thôi. Ừ. Không không không nên ấy không nên tháo vội đâu. Tháo vội nó hỏng ờ, đường ấy. Ờ. Rồi là, rồi là hết cốt pha của anh chị sẽ đổ đến đây khoảng đến đây dạ. xe của anh Táo này. Từ đây xuống dưới này thì còn một đoạn nữa mới đến đoạn cua tại áo này các anh chị ạ. Đây mình đi xuống dưới này thì mới đến đoạn cua tay áo với suốt dọc cái video của Giang thì mình cũng không ờ, ngắt quãng đâu Đây, xuống đây là cô tay áo của anh chị đây Chính xác là đoạn cô tay áo đây Do là cái cốt pha mình nó hết Cái chốc xuống đây nó còn khoảng 3 40 ờ, mét nữa, xuống đến đây rồi Đó, xuống đến đây cốt pha các anh chị nhé Đó Nhưng mà không không không không đủ cốt pha Nếu đủ cốt pha thì nếu buổi chiều nay bà con sẽ đổ đến đây đấy Các bạn mới khổ xỉa đâu. Ừ. càng nhão thì bê tông nó nó sẽ chắc chắc lâu bền nó không bị uh, nứt bị uh, gãy bê tông à, những cái uh, rãn nở mình cũng phải làm như cái uh, đường trước mình làm ấy nó có cái uh, ấy thì nó sẽ bền hơn giai đoạn 1, giai đoạn 2 mà Giang đã làm xong ấy. 어, 떡볶이 떠다. 떡볶이는 피자. 아니, 내 막이 아니야. 여기 떡볶이 떠. 떡볶이 떠. 어. 떡볶이요. 어, 어, 아직, 어, 어, 지하로. Các bác đang uh, thử cái máy quay nhìn vào máy quay rồi Ông già làm đó. <laughs> Có bà già ông già làm đó. Không phát kinh Đây là những cái ờ, đoạn đất ờ, cuối cùng mà buổi chiều nay mình làm đấy các anh chị nhỉ thì ờ, cũng hết cái pha rồi còn hai miếng này nữa thôi nó khoảng đến đây nữa còn đến đây đây nhưng không chưa thể đến đến ờ, mận cua được dự định đến mận cua nhưng mà nó lại hết cái ờ, cốt pha mình không thể cho vào con tháo ngay được tháo ngay nó sẽ hỏng cái pha là mình làm được 60 mét thôi mà nên là mình cũng bảo bà con đổ nốt cái ờ, ghép nốt hai miếng cái pha này nữa đến vị trí này nữa là mình nghỉ cho bà con nghỉ anh chị nhé còn mai mình làm tiếp để mình xem ờ, cái lượng tiền mình mua vật liệu này trong vòng ngày mai bao nhiêu xe nữa cái tiền mình còn lại mình cũng ờ, dự tính là làm qua cái đoạn ờ, cua này cái áo đến vị trí dưới nửa đoạn cua cho là mình làm như lại hết hết kinh phí rồi mình cố gắng xem làm đến đấy thôi nhưng mà quý cô anh chị nào mà xem được video của Giang và mong muốn ủng hộ thêm thì uh, liên lạc uh, cho Giang nhé lẽ là Giang cũng à, xin phép được khép lại video của Giang là chiều ngày hôm nay ở đây thôi vì còn có một đoạn này nữa thôi tí nữa bà con làm xong rồi đây lên đến chi trên nhỉ là, là sáng nay mình đổ ấy chiều ấy nên là Giang cũng xin phép là hẹn à, quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là video tiếp theo vào à, ngày mai mình tiếp tục cập nhật cho cô bác anh chị mình biết tình hình con đường làm giống nhà cô giáo dê nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo